không bằng một thấy đây là một bộ bài ngày xưa thì khi mà mình à, chỉ cần đưa bộ bài này vào chơi thì mình sẽ nhìn thấy này dưới đây con áp này đây phong keo bỏ ra này đây một ra nữa này đây nhá một bộ bài ngày xưa thì à, ví dụ mình cầm như này đấy mình sẽ biết được là bài mình sẽ có con à, con ba này con hai này một hai ba này đó sai lầm đây thì khi mà mình mà biết như thế này đúng không mình nhìn mình như thế này mình nhìn này mình biết thì người ta cũng biết đúng không đây là một cái bộ bài này mình cầm bất kỳ con gì mình cũng biết được này đây là con ờ, gì ạ một hai ba bốn năm quay ở con số 5 năm rô con năm này giữ nguyên về vị trí vừa nãy thôi con năm này đó năm rô đúng không mình cầm bất kỳ một cái lá bài nào nó sẽ ừ. có một cái dấu điểm ở trên bộ bài này điểm trắng. đây là con 6 điểm trắng ở đây đấy con 6 này khi mà mình nhìn thấy thì người ta cũng nhìn thấy và vấn đề này mình sẽ không bàn đến nữa vậy thì ờ, có một câu hỏi là vậy các bác ơi các bác ờ, công ty tấm sạc CBB có ra một cái đồ chơi nào mà cao cấp hơn mà mình vẫn nhìn thấy nhưng người ta không thể nào mà nhìn thấy được không thì hôm nay công ty Tuấn Phạm CBB sẽ giới thiệu tới tất cả các bác đam mê về bộ môn bài lá các bác uh, tinh khôi nhất các bác là tinh anh thì hôm nay công ty sẽ giới thiệu tới những uh, các bác tài hoa về bộ môn bài lá đó chính là cái uh, bộ kính áp tròng sẽ hỗ trợ cho các bác trong trận chơi sẽ luôn luôn chiến thắng bởi vì cái cái kính này cái này thì sẽ là mình nhìn thấy nhưng người ta không nhìn thấy và để tránh cái tình trạng là các bác quá mù quáng thì hôm nay uh, em Thảo cũng xin giới thiệu xin giới thiệu qua để các bác giải thích về cái nguyên lý kính áp tròng nhìn xuyên bài như thế nào để các bác không bỡ ngỡ và các bác không quá là ảo tưởng về cái kính áp tròng nhìn xuyên bài thứ nhất đây là một cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài hàng của Mỹ thương hiệu Johnson kính hộp gỗ đó hàng xịn nhá đảm bảo đeo vào 100% không bao giờ đau mắt bên kiểm tấn phạm là bảo hành về vấn đề chất lượng mắt kính rất là mỏng mắt kính rất là mỏng nhá đây mắt kính rất mềm mỏng teo vào trong mắt thì cái màu này kết hợp với màu của mắt không bao giờ bị lộ lộ bên tấn sẽ đèn 100 triệu luôn đó bảo hành cho các bác thứ nhất về chất lượng và thứ hai là về độ kín đáo cực kỳ kín đáo đấy đây là cái, cái len kính này rất là mỏng khi khi mà mình đeo vào thì mình sẽ nhìn như thế nào ở trên cái bộ bài này là một cái bộ bài ngoài chợ về người ta lấy từ ngoài chợ về người ta in cái chất phản quang chìm ở lên trên lưng của lá bài thì khi mà mình đeo kính vào thì mình sẽ nhận đọc được tất cả các ký hiệu của cái chất phản quang chìm in ở trên lưng lá bài ví dụ như là đây là con bảy cái con bảy này thì các bác đeo kính vào thì các bác mới nhìn thấy còn các bác không đeo kính vào thì các bác không nhìn thấy bởi vì bản thân trong mắt em thảo đang đeo một cái kính đó đang đeo một cái kính áp tròng đây là con 7 này đúng không đeo vào rất là rõ luôn đây là con 7 bích đó đeo kính vào thì nhìn như thế này đây là con 8 bích nhìn rất là rõ luôn ba bích lấy một con chiếc khác nữa đeo kính vào nhìn rất rõ này con di này con này là con quy này con 10 cơ này con 9 cơ này 8 cơ này con ca tép này đó các bác nhìn thấy chưa đây các bác nhìn này nhìn rất rõ đúng không úp như ngửa ngửa như úp này đây gọi là kính áp tròng hỗ trợ cho các bác chơi một ván bài ngửa không gì bằng nhìn thấy đúng không ạ đó và các bác hỏi một câu nữa đó chính là đây đây là một cái lá bài nhá đây con quy tép này con này, này con này nhá các bác bảo là có tang không đúng không 100 phần trăm là không có tang gì cả đó mình xé bài ra này không có tang không có chít bọng gì ở đây cả 100 phần trăm là không có tang bài rất là cứng luôn bài cứng như bài bình thường hàng là hàng công ty bên công ty tấn thịt bán rất nhiều các sản phẩm phục vụ cho các bác từ về bài lá bài này bên ờ, tấn có rất nhiều loại bài rất nhiều mẫu mã để cho các bác lựa chọn thứ nhất là bài đô la rồi bài ờ, bài xanh 2k thông dụng này bài đời mới này rồi bài hoa cúc này rồi bài đỏ này xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng cần loại gì có hết loại đấy nên các bác yên tâm về mẫu mã các bác chọn thứ hai là về chất lượng chất lượng là hàng công ty tất cả các sản phẩm là đều có tem bảo hành đều có tem bảo hành mà à, các nên các bác yên tâm thứ ba nữa là về đồ sóc đĩa này đồ bầu cua này là có hết và hiện nay bên tấn đang bật mí với các bác là bên tấn đang có một dòng sản phẩm là xoay xuyên bát sứ đó nên các bác nào chơi bài lá mà muốn cái công nghệ xoay xuyên bát sứ này thì có thể theo dõi zalo chơi sóc đĩa chơi ờ, sóc đĩa chơi sóc đĩa các bác nào muốn đam mê về bộ môn sóc đĩa thì bên tấn bật mí với các bác là đang có một cái loại um, xoay xuyên bát xứ xoay xuyên đồ bầu cua và xoay xuyên đồ tài xỉu đó thì các bác kết bạn với zalo hoặc là inbox và gọi điện theo số 0868 từ quý 5 hoặc 097443 từ quý 9 gặp Tấn Phạm CBB công ty của Tấn thì có rất là nhiều hàng và hàng đảm bảo uy tín chất lượng đến tận tay người dùng các bác ờ, có thể tới tận cơ sở để thử hàng hoặc là bên tấn gửi hàng về các bác nhận hàng kiểm tra hàng đầy đủ số lượng đầy đủ chất lượng thì các bác mới phải thanh toán tiền ờ, cảm ơn tất cả các bác mà xem video các bác nào yêu quý thì có thể là các bác ờ, các bác nào yêu quý em Thảo thì ờ, hoặc là muốn tham gia tham dự các bác nào yêu quý em Thảo và đam mê về cái đồ chơi này thì hãy đăng ký kênh để cập nhật tất cả các cái đồ mới mà sắp tới công ty Tuấn Phạm ra mắt về cái dòng soi xuyên bát sứ rồi về cái dòng soi xuyên đồ bầu cua tài xỉu à, để phục vụ cho các bác chơi cái Tết 2022 cảm ơn tất cả các bác đã xem video